Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình, mình là Mạnh Tiến Ok, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về các cái ờ, cách phân tích thị trường làm sao để chiếm cái tỷ lệ ờ, chiến thắng cao ở trong cái thị trường này nhá <clears throat> Ok thì như ờ, trong các như trong cái video vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu cho mọi người một số các cái chỉ số để mọi người có thể bám vào để phân tích thị trường làm sao cho nó hiệu quả. Ok thì tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số các các cái um, cách để mọi người uh, uh, các cái chỉ số để mọi người cái dấu hiệu nhận biết để mọi người có thể bám vào để tiếp tục chúng ta có thể phân tích thị trường một cách hiệu quả hơn nhé để chiếm tỷ lệ thắng có thể cao hơn ok thì ờ, <clears throat> như mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì <clears throat> trong cái video ngày hôm nay mình sẽ nói về cản nhé mọi người nhé mình sẽ nói về cản cản thì nó sẽ có Ờ, ba bốn loại cản là à, cản di động này à, cản trên này cản dưới này à, và cản cứng nữa đấy thì nó có bốn loại cản như vậy thì đầu tiên thì cản di động là sao cản di động là sao <clears throat> như ở đây ở đây mọi người có thể nhìn thấy này cản di động tức là những cái là hai cái đường ma này cản di động chính là hai cái đường ma này tại sao lại gọi là cản ví dụ trong trường hợp ví dụ để mình tìm một cái cây nến để mình ví dụ cho mọi người thấy nhé tại sao nó lại gọi là là là cản di động nhé <coughs> ok thì đâu nhỉ ở đây mình chưa à đây ví dụ nhé trong trường hợp này mọi người có thấy cây nến màu xanh này đúng không ạ cây nến màu xanh này cây nến màu xanh này nó lên vừa chạm tới đường MA đúng không nó vừa chạm đến đường MA thì thì cái cây kết quả sau nó sẽ nó nó nó nó sẽ giá nó sẽ chạm đến ngay cái đường MA này thì giá nó sẽ bật xuống đây ví dụ mọi người có thể nhìn thấy đây nhá là cây nến xanh này đúng không ạ nó vừa chạm đến đường MA đúng không thì ngay cái kết quả sau nó sẽ nó sẽ bật xuống này đấy ngay kết quả sau nó sẽ bật xuống này đấy thì đây gọi là là là cản di động nhá <clears throat> tại vì sao là gọi là cản di động tại vì như mọi người thấy thì hai cái đường MA này hai cái đường MA này nó sẽ nó, nó sẽ không cố định nó sẽ di chuyển theo cái kết quả nó sẽ di chuyển theo các cái cái kết quả được ừ, trả về đúng không ạ đấy nó sẽ lên xuống lên xuống lên xuống như thế này thì chúng ta sẽ sẽ chú ý nhá chúng ta sẽ chú ý ở, ở, ở khi mà cái nến cây các cái cây nến order ấy đấy ví dụ như đây đây là một ví dụ nữa này đấy ví dụ như cây cây nến này cây nến này nó vừa lên nó chạm cản MA nó chạm cản MA đúng không nó chạm cản MA thì ngay cái kết quả sau nó sẽ trả về kết quả giảm đấy ngay cái kết quả sau nó sẽ trả về một kết quả là giảm luôn đúng chưa đấy như mọi người thấy hoặc là đây đây cũng là một cái ví dụ nữa là ví dụ như là đây cái giá nó đang hạ xuống đúng không ạ nó đang hạ xuống nó chạm đường MA nó chạm đường MA thì ngay cái ngay cái kết quả sau nó đã trả một kết quả tăng đúng không đấy ngay kết quả sau nó sẽ trả một kết quả tăng luôn đấy thì đây cũng là một cái đây, đây là cái cản di động nhé mọi người nhé mọi người chú ý đây là cản di động nhé Đấy, thì chúng ta cũng có một số các cái lệnh thì chúng ta có thể bám vào đây để chúng ta uh, có thể vào lệnh để chiếm cái tỷ lệ thắng cao hơn đấy thì mình cũng đã lấy ví dụ rồi nhá mình lấy ba ví dụ rồi ok thì tiếp tục tiếp tục thì uh, mình sẽ nói về ờ, cản cản cứng nhá cản cứng nhá <clears throat> ok này Ờ, cản cứng là sao cản cứng tức là những cái đường những cái đường ờ, những cái đường ben như thế này đấy thì ở trên ở trên cái ờ, giao diện của cái sàn ấy thì mọi người sẽ thấy các cái đường ben đường giá ben như thế này đúng không ạ các cái đường chỉ mờ mờ này đấy các cái đường chỉ mờ mờ này thì đây chính là các cái đây chính là các cái cản cứng nhá mọi người nhá cản cứng nhá tức là nó nó sẽ đứng im nó sẽ đứng im đấy thì trong một số trường hợp trong một số trường hợp thì khi mà cái cây nến ấy nó lên vừa chạm tới cái cản này thì có thể là nó sẽ đảo chiều nó sẽ đảo chiều nến nhé mọi người nhé thì cái kết quả sau nó sẽ đảo chiều đấy hoặc là ví dụ như là đây là ở bên trên và bên dưới cũng cũng cũng như vậy thì <clears throat> ở bên dưới cũng như vậy thì khi mà một cây nến ấy nó giảm xuống mà nó chạm cái đường ben này nó chạm cái đường ben này thì cái tỷ lệ mà cái kết quả sau ấy cái giá của nó sẽ quay đầu ấy là nó sẽ rất là cao đấy ở đây thì như ở, ở đây thì mình chưa thấy có một ví dụ nào để mình lấy ví dụ cho mọi người cả ok đợi mình chút để mình tìm nhé để mình tìm xem là có cây nến nào này. ở đây thì hầu như là nến là nó sẽ xiên qua hết các đường ben rồi nó xiên qua hết các đường ben rồi nó xiên qua hết đường ben không có ok mình đợi thêm một lúc nữa xem ờ, thị trường nó có ra thêm không nhá nó có ra thêm cái à đây đây đây đây mọi người mọi người có thể nhìn thấy đây nhá à, <clears throat> đây nhá đây chính là một ví dụ này đây chính là một ví dụ này khi giá nó sập xuống đúng không ạ giá nó đẩy xuống đẩy xuống nó chạm đường ben này đúng không nó chạm đường ben một cái đường chỉ mà mờ đằng sau này đúng không ạ đây mọi người có thể nhìn thấy cái đường chỉ mà mờ này không ạ đấy thì khi mà giá nó xuống nó chạm cái đường ben này nó chạm cái đường ben này thì cái cây kết quả sau nó sẽ bật lên đúng không ạ nó sẽ đảo chiều giá nó sẽ lên thành một cây uh, uh, bán à, thành một cây mua cây xanh đúng không ạ đấy và ngay bên cạnh này cũng thế khi mà giá này sập xuống này vừa chạm tới đường ben đúng không ạ vừa chạm tới đường ben này thì ngay cái kết quả sau nó sẽ bật cái giá lên đấy thì cái cản này nó nó là cản cứng nhá mọi người nhá nó là cản cứng nhá thì ở trong cái giao diện này nó sẽ có ờ, nó sẽ có các cái mỗi một cái cản nó sẽ có một cái mức giá mọi người có thể xem bên này này đấy nó sẽ có một mức giá ví dụ như ở đây là 44.350 này 44.400 này đấy thì mỗi một cái đường ben này nó sẽ là một cái cản giá nhé mọi người nhé đấy nó sẽ là một cái cản giá ví dụ như chạm ở đây ở đây khá là nhiều đây mọi người nhỉ với mình không để ý ở đoạn này khá là nhiều đây đấy ví dụ như cây giảm này nó xuống nó nó xuống đúng không nó có một cái dâu đi qua đường ben nhưng mà đến lúc cuối cùng thì nó chỉ chỉ dừng lại ở đường ben thôi đúng không thì ngay cái kết quả sau nó sẽ trả một cái kết quả đảo chiều giá luôn đấy là kết quả tăng và tiếp tục luôn ở ngay bên cạnh này cũng thế luôn nó trả một kết quả giảm xuống chạm đường Ben thì ngay bên cạnh này nó cũng sẽ đảo chiều giá luôn nó sẽ trả một kết quả tăng luôn đấy như mọi người có thể thấy đây nhá ở khúc này khá là, là nhiều đấy đây ở khúc này ở khúc này khá là nhiều đây đây là một à, ví dụ mà đánh thì mình ở đây thì mình sẽ ăn một một một lệnh này đây ăn hai này đây tiếp tục ăn ba này và đây ăn bốn lệnh này đấy mọi, mọi người có thể thấy đúng không ạ đấy thì cái cản này cái cản này nó cũng làm tăng thêm cái cái cái mức độ chiến thắng khi mà chúng ta vào lệnh nhá đây là cái cản cứng nhá mọi người nhá, đây là cản cứng nhá <clears throat> ok thì uh, tiếp tục mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người về uh, cản trên và cản dưới đấy cản trên và cản dưới thì <clears throat> nó cũng nó cũng tương tự như là cái cản cứng thôi nó tương tự như là cái cản cứng nó tương tự như là cái đường ben thôi đấy nhưng mà ví dụ như cái cản nó ở bên trên đây ví dụ như cái đường ben này nó ở bên trên thì chúng ta gọi là cản trên đấy chúng ta gọi là cản trên vì một khi ấy, giá mà chạm vào cản khi mà giá ví dụ như cây cây tăng này lên chạm cái đường ben này thì giá cũng có thể là quay đầu đấy thì nó gọi là cản trên nhé mọi người nhé khi giá chạm đến cái đường ben thì cái cây kết quả sau nó cũng có thể cái tỷ lệ cao là nó sẽ quay đầu nhé mọi người nhé nó giá nó sẽ quay đầu lại đấy thì ờ, gọi là cản trên còn cản dưới là sao cản dưới là sao cản dưới là là những cái đường ben ở bên dưới kết quả bên dưới kết quả đấy khi mà cái kết quả nó đang nó đang đi xuống như thế này khi mà nó tạo ra một cái chen giảm như này thì các cái đường ben bên dưới nó sẽ là các cái cản dưới nhé mọi người nhé đấy nó sẽ các nó sẽ là các cái cản dưới ví dụ như trong trường hợp đây mọi người có nhìn thấy mọi người có thể nhìn thấy này đấy khi mà giá này khi mà giá sập xuống gần tới cái đường ben này đúng không khi mà giá sập xuống đến gần cái đường ben này rồi tức là cản dưới nó sập xuống à, gần đến cản dưới này đấy thì ngay lập tức cái cây kết quả sau thì nó sẽ trả một cái cây kết quả đảo chiều giá luôn đúng không nó sẽ trả một cái kết quả đảo chiều giá luôn như đây đây là một cái ví dụ nó chuẩn hơn này đấy cái kết quả giảm này đúng không mọi người có thể nhìn thấy cái cây giảm này nhé Đấy, cây giảm này này khi mà nó sập giá xuống nó đẩy giá xuống khi mà cái giá nó chạm vào cái đường ben 44.600 này 44.600 đấy cái đường chỉ mờ mờ này khi mà nó sập xuống nó chạm cái đường cản dưới này nó chạm cái cản dưới này nhá thì ngay cái kết quả sau nó sẽ trả một cái kết quả tăng luôn đúng không ạ đấy thì đây chúng ta gọi là cản dưới nhé mọi người nhé đây chúng ta sẽ gọi là cản dưới nhé đấy thì khi mà giá sập xuống cản dưới thì nó sẽ quay đầu mọi người hiểu đơn giản như thế khi giá chạm cản cản dưới thì cái tỷ lệ cái cái cái, cái kết quả sau quay đầu nó sẽ rất là cao và khi mà giá chạm vào cản trên chạm vào cản trên thì cái tỷ lệ nó nó đảo chiều giá nó cũng khá là cao đấy thì ờ, ok trong cái ờ, video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho mọi người bốn cái cái cái cản bốn cái cản là cản di động này cản di động này cản cứng này đấy và cản trên và cản dưới đấy thì mọi người cũng có thể dựa vào các cái, ờ, cách phân tích kỹ thuật này để mọi người ờ, vào lệnh để cho nó tăng cái tỷ lệ chiến thắng nó cao hơn đấy cộng với cả một cộng với cả một số các cái cách phân tích kỹ thuật ở trong cái video trước mình cũng đã chia sẻ rồi đấy mọi người có thể xem lại ở các cái video trước của mình <clears throat> ok thì cái video ngày hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây thôi à, ờ, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé thì trong cái video ờ, tiếp theo thì mình cũng sẽ tiếp tục làm cái các cái video tiếp theo về các cái ờ, chia sẻ về các phân tích thị trường làm sao để mọi người có thể chiếm cái tỷ lệ thắng cao ở trong cái thị trường này nhá ok xin chào mọi người nhé